thứ năm ngày hôm qua của chúng ta đề về 59 đây phải không ạ thì cũng quá là tuyệt vời rồi anh em nào mà nuôi cái dàn ít số này của chúng ta thì cũng chiến thắng được anh em nhé cái chạm không của chúng ta thì nó ra ngày thứ hai thì phải và cái bạch thủ lô của chúng ta cũng ra ngày đầu luôn đó thì cũng chúc mừng anh em nào ở trên kênh của chúng ta mà anh em nuôi được cái bộ đề 04 này thì đã ăn được con 59 anh em nhé thì ở trên kênh của chúng ta thì hiện tại bây giờ chúng ta chỉ còn một cái chạm hai cứng và cái cặp lô cung 5335 để chúng ta nuôi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 hai cặp lô của chúng ta ngày hôm qua đề thì chúng ta không ăn được anh em nhé đó về trên Zalo của chúng ta mấy ngày hôm nay thì chúng ta khá là đỏ rồi toàn ăn hai nháy thôi ngày hôm qua bắt cả cặp 0440 và ghép xiên của chúng ta với lại con 67 như là con 67 à, của chúng ta ngày hôm qua nó bị lộn đồng anh em nhé trên Zalo thì ngày hôm qua thì cá nhân của mình khá kết là cái chạm 4 nhưng mà nó lại về con 59 cơ chạm 9 anh em ạ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 ok thì em cũng để ý và luôn ở đây cho mình này về một cái đường cầu đài lôi tuần của ngày thứ năm và bạch thủ lô mình sẽ lấy 4 tuần gần nhất để đi test cho anh em nhé đường cầu này đang ăn thông ấy ở cái giải đặc biệt này chúng ta ghép xuống giải tư đề lôi tuần của ngày thứ năm này chạm bẫy cứng ghép lần lượt thì chúng ta có 707 này 717 727 và 757 đơn cầu này của chúng ta chỉ có 8 số thôi để chúng ta lui tuần thứ năm ngày 17 tháng 11 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này sang ngày thứ ba đề về 70 thì chúng ta đã ăn được con 70 này và ăn chạm 7 tiếp tục phiên xong thì chúng ta lại đợi đến thứ năm hàng tuần thứ hai này thứ ba này thứ tư đề về 79 thì chúng ta ăn được cái chạm 7 này Thứ năm ngày 24 tháng 11 của chúng ta thì có cái chạm 9 này. Chạm 9 của chúng ta thì có 929 này. 959 969 và 979. Ở đây thì chúng ta có hai con 2, hai bóng 7 thì chúng ta có 979. Thứ năm ngày 24 tháng 11 ngày đầu tiên đề về 19 thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm 9 này tiếp tục thứ bảy đề về 96 thì chúng ta đã ăn được 96 và ăn thẳng chạm 9 này luôn khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ năm hàng tuần 57 này 07 này thứ năm ngày mùng 1 tháng 12 này thì chúng ta tiếp tục chúng ta có cái chạm 7 ghép lần lượt thì chúng ta có 717 này 727 767 và 77 đi cặp cùng con 22 để chúng ta lui tuần thứ năm ngày mùng 1 tháng 12 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 76 thì chúng ta đã ăn được con 76 này và ăn chạm 7 tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ năm hàng tuần thứ hai này thứ ba này đề về 07 thì chúng ta ăn tiếp chạm 7 Nói chung là nếu về chúng ta đánh chạm thì cái tỷ lệ ăn chạm lúc nào nó cũng cao hơn là trong cái dàn 8 số này anh em nhé. Thứ năm ngày mùng 8 tháng 12 này thì chúng ta có cái chạm 5 ghép lần lượt của chúng ta là 505 này 515 này 5500 này 585 8 số để chúng ta lui tuần thứ 5 ngày mùng 8 tháng 12 ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba đề về 15 thì chúng ta đã ăn được một 5 và ăn chạm 5 tiếp tục khi xong lại đợi đến thứ năm hàng tuần hai này thứ ba này thứ tư này thứ năm ngày 15 tháng 12 này đề về 519 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 5 thì theo những cái đường cầu của mình test ấy, đa phần là một tuần nó ăn ít nhất là hai cái lần chạm anh em nhé nên là anh em để ý và cân đối cho mình chạm không này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 thứ năm ngày 17 tháng 11 này ở giải nhì của chúng ta anh em ghép theo cái đường mũi tên này cho mình em nhé lô khung 3 ngày thứ sáu này thứ bảy này và chủ nhật bạch thủ lô 70 để chúng ta nuôi thứ sáu thứ bảy chủ nhật này ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con bạch thủ lô 70 70 về hai nháy phải không ạ 70 ở giải 3 và hai con ở giải 3 này luôn tiếp tục khiên xong thì chúng ta lại đợi đến thứ năm hàng tuần thứ năm ngày 24 tháng 11 này chúng ta có cặp bạch thủ lô là con 24 để chúng ta nuôi thứ sáu thứ bảy chủ nhật này ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được bạch thủ lô 24 anh em nhé ăn được bạch thủ lô 24 luôn con 24 của chúng ta về ở giải 5 này phải không ạ tiếp tục khiên xong thì lại đợi đến thứ năm hàng tuần thứ năm ngày mùng 1 tháng 12 này chúng ta có bạch thủ đô là còn 90 để chúng ta nuôi thứ sáu thứ bảy chủ nhật ngày đầu không ăn này sang ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 90 90 của chúng ta về dạy bài anh em nhé tiếp tục khuyên xong lại đợi đến thứ năm hàng tuần thứ năm thứ năm ngày mùng 8 tháng 12 này thì chúng ta có bạch thủ lô là con 20 anh em nhé bạch thủ lô 20 để chúng ta chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật ngày đầu không ăn này sang ngày thứ hai này và ngày thứ ba của chúng ta đã ăn được con 20 này đúng ngày chủ nhật luôn khung 3 ngày phải không ạ tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ năm hàng tuần thì theo cái đường cầu này thì chỉ có một cái tuần gần đây nhất là nó về ngày thứ ba thôi đa phần là ngày thứ hai và thứ nhất nên là anh em cân đối cho mình anh em nhé Tiếp tục thứ năm ngày 15 tháng 12 này thì chúng ta có bạch thủ lô 20 tiếp để chúng ta nuôi thứ sáu thứ bảy chủ nhật cho mình anh em nhé. Đây là cái đường cầu lô khung của chúng ta nuôi trong vòng 3 hôm thì anh em lên lót cho mình. Lót con 02 vào cho nó chắc chắn. Còn đâu anh em nào mà thích đánh bạch thủ thì chúng ta có thể là vào bạch thủ được. Như vừa rồi chúng ta ăn bạch thủ là con 88 đấy, ba nháy liền. Đó, thế nên là anh em cũng cân đối làm sao cho nó hợp lý để đỡ mất tiền anh em nhé. trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta đề lôi tuần của ngày thứ năm thì cái cá nhân của mình về cái chạm không thì mình vẫn kết là con 090 này anh em nhé anh em để ý cho mình và 040 này để chúng ta nuôi đến thứ năm tuần sau cho mình về cái đường cầu lô khung của chúng ta là bạch thủ lô con 20 thì mình cũng nhắc nhở lại cho anh em này chúng ta không lên tham chúng ta lên nót vào cái tỷ lệ hai con lúc nào nó cũng cao hơn là một con nên là anh em cân đối vào tiền làm sao cho nó hợp lý là được anh em nhé đó, đấy là cái cá nhân của mình